Dạ, uh, TV256 uh, xin mến chào quý ờ, bà con cô bác, uh, quý anh chị em thân mến. Dạ bên đầu dây kia là chị Trương Thị Yến ha. Chị Trương Thị Yến ơi gửi lời chào với bà quý bà con cô bác. Dạ. dạ. Ờ, tôi, tôi là Trương Thị Yến, hôm nay 66 tuổi, à, à là, một dân quan của trường Thịnh. À, xin kính, kính chào đồng hương và tất cả bà con dân quan trường Thịnh và Thủ Thiêm. Dạ, dạ, dạ. dạ hôm nay chị quen ở bên mỹ này dạ hôm nay chị muốn nói gì với bà con cô bác đây chị Yến bữa nay là ngày ba tây là ngày đưa ông táo về trời của ờ, ờ, bên việt nam dạ à, à, à, tôi xin ờ, nhắn gửi với một người lãnh đạo cao nhất ở Việt, Việt Nam, Nam. Yeah. Dạ, và phải có, trách nhiệm với dân quan thủ thiêm trường truyền hình yeah. bây giờ ngày hôm nay là ngày 23 Tết rồi đưa ông, ông Táo về trời rồi yeah. mà ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ông ngủ làm sao mà một cách sai chưa mà dân nó đang ở thủy thiên đi đến trước cửa nhà ông 5 giờ kêu vào bắt Trọng mới cứu dân thủy thiên yeah. Dạ. mà ổng khai chưa trong giấc điệp ổng không, biết những người già cả bảy tám mươi tuổi phải đứng ở ngoài đường hả năm giờ kia mà giờ ổng đang ngủ mà kêu kéo như vậy đó ổng dạ. có đau lòng không có sốt dạ, dạ. là một lãnh đạo lãnh đạo cao nhất của trung ương yeah. thì dân sống vì dân phục vụ cho dân tài sản cho dân hết phải thu hồi tài sản những cái tên tham nhũng dạ. trả lại cho nhân dân yeah. Dạ. và dạ, đất, nào ngoài ranh là phải trả lại cho dân chứ không, không phải mà ngồi lo mà ngồi sai xưa mà ngồi mát chơi bắt vàng mà ngồi chăn yên miệng ấm mà bao nhiêu người đất của dân mà phải phải phải, bị cướp rồi mấy cái thằng tham nhũng đó để nó nhởn nhơ ngoài dòng pháp luật bây giờ dân quan thủy thiên á ba mấy người ta ở Hà Nội dạ à, ờ, đang kêu cứu mà tại, tại sao ông tổng bí thương Nguyễn Phú Trọng cái trách nhiệm của ông đâu trách nhiệm của người đứng đầu đâu không kêu ông không, không có chỉ đạo cho phó thủ tướng trương hòa bình và tổng không ra lên thái họp lại với người dân nói chuyện cho rõ ràng dạ. có một cái giấy cam kết đầu tháng 2 vô giải quyết toàn bộ dân quận 2 trường hợp và Thủ Thiêm là dạ. dạ. một hai nếu không có trách nhiệm mà mà mà mà, mà không có những người đó không có họp với những người dân không có một cái cái tờ cam kết giúp khoát với dân Thủ Thiêm á thì phải trách nhiệm của ông tài sản của của dân quan đâu thu hồi của lê thanh hải lê hoàng quân tất thành cang đâu nguyễn quân nguyễn tư đâu phải lo, lo cho những người dân ăn Tết tại chỗ. Dân, dân à, nếu không có một lời cam kết dứt khoát, dân sẽ ở tại đó. Chờ ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Tổng thanh tra lên Thái. Vô thành phố Hồ Chí Minh dân sẽ về cùng lúc lúc. Nhưng mà từ đây tới Tết nè, ngày hôm nay nè, dân, dân đang, ở mãi nè tiền nhà của, dân không có đóng tiền chủ nhà ừ, người ta đuổi ra khỏi nhà nè hai, hai nữa là mấy đứa gà con ờ, cô ăn cháo như như với sôi mà mà bây giờ không còn người muốn cháo sôi ăn à. gạo cháo à. đó người ta có nhà có cửa mà bây giờ những người già neo đơn khó thì giai đoạn hỏi là hỏi ra một gần một tháng rưỡi trời rồi bây giờ có để người ta ở mãi như vậy đó coi cái đất nước mình như thế nào gần tết nhất tới nơi mấy anh chuẩn bị về mấy anh ăn tết để dân của người ta có nhà có cửa mất hai mấy năm trời nay để người ta phải sống bằng than khổ sở như vậy trách nhiệm của người đứng đầu đâu ông tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc những cái tiền cái quỹ của của anh dũng đâu phải lo cho những người dân quan ba la người ở đang sống ở hà nội trách nhiệm quan phải làm đúng theo pháp luật cách công bằng như mình đừng để mình quốc tế và thế giới cộng đồng người ta cười vô mặt yeah. tại sao mà của người ta cướp rồi bây giờ không trả mà người ta đi đòi quyền lợi đâu công lý đâu đúng theo pháp luật yeah. Dạ. mấy ông vẫn dạ. chơi chơi không, không nghĩ đến người dân này như, như gì hết nghĩ những những người dân chúng tôi là khỏi gác hả dạ. những tên cướp đất hai mươi năm tại, tại sao mà bỏ người ta mà mà ở ngoài đường như thế này trách nhiệm của mấy anh đâu mấy em ngồi mát chơi bắt già nó sao nguyên một cái mà ba mươi mấy người mà kêu rung cửa ở tham gia công hữu ở cầu giấy đó găm găm găm găm cả quốc tế cộng đồng cả bên nước qua kỳ này đều thấy người ta điện người ta hỏi tôi nè rồi chiến có chị bên trường thịnh sao rồi tụi nó chơi chơi à? không có chuyện gì xảy ra lắm đối với ổng bây giờ tôi cũng mong á ông tổng bí thư nguyễn phú trọng tiền tích lũy của của tham nhũng đâu phải chức ra lo cho những người ba mươi người dân quan bên thủ thiêm dạ. đang nói rất làm tham ở ngoài hà nội đó mấy ông dòm coi 4 giờ, khuya là đã đã thiết bị rồi 5 giờ, có mặt ở nhà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rồi bác Trọng ơi kiếm cho ông thêm ông có nghe không dạ 5 giờ 6 giờ lại phó thủ tướng Trương Hòa Bình bác Bình ơi chú Trần Thủ thêm ông Bình có nghe không dạ. trách nhiệm của người đứng đầu trách nhiệm của một người lãnh đạo phải biết thương dân và biết lo cho dân nhưng mà, mà tài sản của dân thì phải trả lại cho dân tại sao không trả đất của bên trường hận nè bỏ ngọc quan nè dân của tôi thì không nhà nè bên thủ liêm thì đặt gai chưa bằng à, à, đổ dụng bây giờ mất còn trống mà bây giờ đổ dụng y như bên vừa vừa lao lộc hưng Yeah. Dạ. Mà 27 năm rồi Còn, còn gì nữa Còn hẹn gì nữa Nếu mấy ông không muốn dứt khoát với bệnh viện hai thủ thiêm Trần thịnh thì bây giờ giữa ông phó thủ tướng trương hòa bình và tổng thanh tra lên lên cái nơi lại với người dân dứt khoát một cái lời giấy tờ mà mà cam kết đầu tháng hai cái này giữa tháng hai đó vô giải quyết cái dân qua ở quận hai tất cả trương thịnh và thủ thiêm và đồng thời cái hiện tại bây giờ đang đấu nè phải có trách nhiệm lo ăn lo uống rồi chỗ ở của người ta đồng thời làm giấy tờ dứt khoát với người ta rồi phải mua vé máy bay cho người ta về mua vé máy bay đó mình mới là một người lãnh đạo thật sự để nghĩ đến người dân dạ. chứ không phải người ta dân người ngồi ra mà đường ra thì mặt dân mấy ông ngồi trong máy này mấy trăm tim mấy ông hả không có công lý không có công bình không có pháp luật yeah. bởi chính, chính bản thân tôi là đi đòi công lý 16 năm rồi tôi không thấy công lý tôi không thấy pháp luật thấy con mà cái sự đàn ác sự bất công sự bóc tài sự những lãnh đạo vô dụng chứ không phải lãnh đạo mà biết chỉ nghĩ đến người dân chỉ nghĩ đến người dân một tháng thôi yeah. hàng chữ phát phát toàn bộ quận hai trường nhận và thủ thiêm theo chị theo chị đó thì chị à, có lẽ là chị biết rằng là ông Nguyễn Phú Trọng đó ổng đang ra tay rồi là diệt tham nhũng phải không thưa chị? Dạ. yeah. Dạ thì um, em cũng biết rằng là ổng uh, gọi là ổng coi tham nhũng là củi khô củi ướt gì ổng cũng cho vào lò hết thì uh, TV 256 thấy cái trách nhiệm của ổng là ổng phải làm chứ mà tại sao ờ, ổng không làm à, hoặc là ổng làm quá ít à, mà rủi ro ổng không làm thì chị phải nghĩ, suy nghĩ như thế nào thì bây, thì giờ, bây giờ là thu hồi những à, tài sản của oh. Lê Hải à, à Tất Thành thành Ca Nguyễn Đua Nguyễn Cư rồi Nguyễn Hữu Tính Lê Hoàng Quân đó tài sản bây giờ thu rồi Ồ thu rồi hả? Mấy tội đồ đó Mấy ông làm gì làm Mấy ông phải dứt phát Giải quyết cho những người dân quan Của chúng tôi ngoài đất này ranh đi Phải thẳng thắn phải năng, năng động, động làm, làm một cách công khai minh bạch rõ ràng chứ không phải nói, nói mà không làm, làm. lời nói việc làm đi đôi dân chúng tôi đang cần gì đó dân chúng tôi không cần các sự xin lỗi mà yêu cầu các vị phải thực hành đúng theo pháp luật theo theo em biết thì hình như là ông Lê Thanh Hải đó ông đâu có bị ờ, thu hồi hay là bị bắt gì đâu thưa chị tôi chỉ nghe nói như vậy thôi nhưng mà tôi thấy ông lên lại là ổng là một con sâu chúa ổng là một tên tội đồ nếu không có lên anh hải làm, sao có cái vụ này mai trần thủ thiêm phải phải khôn luôn hai mươi mấy năm trời nếu mà lên anh hải không không ra lệnh thì làm gì có gì thủ thiêm sao lại dám dám làm mà lên anh hải ra lệnh cho ông nguyễn đô sửa, sửa đổi một cái bản đồ một trên năm ngàn yeah. sửa, sửa thành một trên hai ngàn và, một, số một một trăm sáu mươi hai của dân tái định cư phải sửa là đổi lại là sáu năm sáu năm là bản đồ sửa lại của dạ. ông ông đua yeah. thành, thành ra bây giờ đó dân bên bên bên bên, bên, bên trường thận thủ thiên không có à, mà tái định cư không có đất trả lại dần dần lại đó mà đất người ta đất ngoài lắm tại sao thu hồi thu hồi trái thu hồi sai không không đúng theo pháp luật thì đất của người ta bao nhiêu toàn bộ trả lại cho người ta bấy nhiêu chúng ta thu hồi trái thu hồi sai thu hồi thu hồi tài sản những những kẻ tham quan ở đâu mà giờ, giờ này á, đất, đất của người ta cướp đất của người ta bây giờ người ta phải sống đầu đường khó chợ thuốc hai mấy năm nay rồi bây giờ người ta đang đi ra trung ương lần này đó người ta quyết chiến ở tại đây một là phải giải quyết hai là người ta cố thủ tại ở ở hà nội đó bây giờ họ một một đó người ta đi sách sách những vừa đi xin ăn chấp nhà luôn nữa chứ người ta không có về đâu không thoát khóa không về giờ ta đang nói đó, thông báo cho cho ông tổng bí thư nguyễn phú trọng bây giờ ba mươi họ ở bên thủ thiêm nam đấu chuẩn bị xin sinh anh rồi đó người đi sinh tin người ta hỏi cái cái cái cái mấy ông mấy bà gì ở đâu đâu sinh tin đây tôi là dân ở thành phố hồ chí minh tôi là dân quan ở ở bên thủ thiêm bây giờ đi hết tiền hết tiền hết của giờ đi sống đầu đường xó chợ bắt đầu xin ăn rồi đó thông báo, dạ. báo cho ông, ông tổng bí thư nguyễn phú trọng biết dạ ông dạ, nguyễn xuân phúc phó thủ tướng chu hòa bình bây giờ ba ba hộ dân thủ thiêm bắt đầu á đi xin ăn vừa xin ăn mà gì vừa đi đi kêu cứu mấy ông đó mấy ông hãy nghĩ như thế nào dứt điểm với dân qua thủ thiêm đi một là phó thủ tướng Trương Hòa Bình tổng thanh tra lên cái ngồi lại có một giấy giấy tờ công có điểm yeah hai là phải là lo ba mươi ba người đó, đó có, có một cái sự ăn uống để chờ đợi của bộ trung ương vô thành phố đi cùng một lúc với người dân chỉ dân không có giờ không dân dân quyết chiến rồi chiến này là dân dân đủ đêm quyết chiến rồi ra đi là phải kết cuộc tốt đẹp còn không tốt đẹp là thì cố thủ nằm ở ngoài đường á quay phim đưa lên mạng á và cho, cho tất cả những cả thế giới cộng đồng cả bên, bên châu Âu Hoa Kỳ thấy cái nước, nước Việt Nam làm như thế nào yeah. cướp đất của người ta không, không phải là trong dự án ngoài ra tại sao không trả người ta để người ta khốn khổ như thế này lòng tham như thế này rồi ai mắc ở cho biết ai, cười chơi cho biết rồi làm sao dám làm ăn với lại đối tác ở nước ngoài như ông thủ tướng nguyễn xuân phúc ổng sẽ lâu lôi kéo những quốc tế cộng đồng về làm ăn nước việt nam dân, nước Việt Nam có nhà có đất bây giờ phải đi kinh ăn phải đầu đường chó chạy phải nằm ghê la ở Hà Nội đó mấy ông tưởng tưởng tượng như thế nào ai dám dám làm như mấy ông ở đây không dạ em nghĩ em nghĩ cái vai trò của ông trọng rất là dễ tại vì cái cái ngân quỹ quốc gia mà nó có nó có những cái cái cái quỹ để mà giúp đỡ những lúc mà đang bị ờ, người dân đang bị khốn khổ mà thì bây giờ trích ra một cái ngân quỹ chút xíu để mà cho bà con dân oan 33 người đang ở Hà Nội họ đang đói rét mà cái đó là điều đáng làm đó chứ đâu có gì khó đâu có điều là ông không muốn làm thôi đất, đất của dân, dân nhà, nhà của dân, dân là, là mùi hôi xương máu dạ. nước yeah. mắt của dân, dân. những người dân ở thủ thiên thì chúng thành vẫn là họ đó ba đời yeah. Dạ. như tôi là họ đời ngoại đời cha nhà tới đời tôi mà dạ. đời con cháu tôi là đi anh tôi bảo mà mà nó oan ức là thấy rõ luôn mà thí dụ á hỏi cho mấy ông chính quyền ở ờ, ờ, Việt Nam mà hỏi cái đi quốc tế khi nước ngập nước lục là đi quốc tế rồi khi cháy nhà đi quốc tế dân ờ, dân chúng tôi có nhà có đất đàng hoàng mà bị cướp trắng chợ mà bây giờ chúng tôi còn hơn là lũ lụt còn hơn hơn bị cháy nhà có ai quốc tế không khi nước lụt nước giật người ta cũng còn cái nhà khi nhà, nhà trái trái, hết cái nhà, nhà còn còn miếng mà chúng tôi hả mất, trắng luôn, luôn. Không, không đất không, đất, không nhà, vô gia tư sống đầu đầu được khó chảo suốt hai mấy năm nay rồi cái hoàn cảnh này cả đất nước, nước Việt Nam mình, mình cả quốc tế cộng đồng cả ông chồng người ta dòm vô người ta cười ai cười không chỉ là lão đứng đầu xử tâm nghiêm làm, làm không đúng sự thật không làm đúng đúng cái minh bạch rõ ràng yeah. rồi chúng tham nhũng những chỉ đúng rồi phải thu hồi tài sản và trả lại cho dân như công ty trung thành chúng tôi đã đất thì có tổng quan à, à bây giờ còn bảy hàng mấy trăm em đó tại sao không thu hồi đó để trả lại cho chúng tôi đúng pháp luật một dự án ba năm không hoàn chỉnh thu hồi rồi tại sao dự án của công ty nhật thành 15 năm không thu hồi chỉ lấy nào mà đứng chống lưng của công ty nhật thành mà cao lớn dữ vậy hả yêu cầu tổng bí thư nguyễn trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng của quận phải làm đúng theo pháp luật nghiêm minh rõ ràng minh bạch để lấy lợi lòng tin của nhân dân dạ. đất đất của chúng tôi nhà của chúng tôi chú di chỉ có một cái nền nhà không phải đất công đất mẫu trong hai mươi hai hộ dân của tôi năm chục mét có bảy chục mét một trăm mét một trăm rưỡi mét còn nhà của tôi là bốn trăm tám mét còn bà già mà mà mà mà mà đại vtv một á sáu trăm chín mươi ba mét mà chia con cháu đã rồi bà ở cái cầu dịch cầu dài đến nơi tái định cư nhưng mà giờ đã ra toàn bộ công ty thành không phải là làm tái định cư mà đất, đất người ta ngoài ranh hết cả toàn bộ cho dân trường thịnh chứ không, không phải là là là là là, là muốn nền tái định cư nếu nền tái định cư trả lời hai ngàn lẻ tư tới bây giờ mới đúng theo pháp luật còn dạ. bây giờ hai ngàn không trăm mười tám mười chín rồi trái pháp luật rồi trái pháp luật một trăm phần trăm trầm trọng trầm trọng từ trung ương cho đến địa phương nhất, nhất là phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh trái 100% với công ty Trần Thịnh. À, thủ thêm còn mời Trường Thịnh chúng tôi cũng là phường Bình An khu ba nhất chúng tôi ra đường bốn lần mời của thủ thêm không mời Trần Thịnh. Đó là luật gì? Trái pháp luật 100% rồi. Ông Nguyễn Thiện Nhân ơi là Nguyễn Thiện Nhân ông, ông Nguyễn Hoàng Thông chủ tịch thành phố ơi là Nguyễn Thành Phố yeah. bây giờ, bây giờ ông mới ông đã phá sai một trăm phần trăm rồi cả Nguyễn Quốc Hưng chủ tịch quận hai Nguyễn Thành Thông quận An nói một lần dân chúng tôi về đất mà để quy quan mà để để mà quay phim chiếu lấy những cái clip mà đất chúng tôi còn tránh, cho công an hình sự giải đàn áp dân chúng tôi chuyến này mà phó thủ tướng kêu mà mình không làm rồi rồi về vụ dân quan bình thuận chúng tôi sẽ về đó cấp nhà tại tinh thần chống chống của mình mà người nào chính quyền nào lại phản ngang gọi là đó là lợi ích nhóm đó là bao che cho tham nhũng đất của người dân hay trả lại cho người ta toàn bộ chuyến này à, tôi có về cảnh mà tôi về mấy ông xử không xong tháng hai tháng ba mấy ông không xử xong là là là vụ trường hợp là chúng tôi về cấp nhà tại chỗ cho mấy anh coi chị như xảy ra thì mấy anh biết ngon mấy anh cầm súng đưa ra hết cả trăm trăm người trong gia đình chúng tôi đi trăm mấy chục người trong trường thịnh á riêng cái hết đi rồi mấy anh sẽ như thế nào mấy anh có ngồi yên tại chỗ không hay là mấy anh đi như xúc xuồng bị ấp xuống tay vậy dạ chuyện dạ, tôi không xong là cả thế giới tôi tung lên cả thế giới đều biết á những cái mặt bền hoàng hoàng nó cướp đất của tôi mà bây giờ mau tồn tại ở trung ương lên hải ở đâu tôi không, thấy nghe ông, ông tổng chưa chưa, chỉ thư nguyễn phú trọng nhắc tới tên lê thanh hải lê thanh hải là một con sâu chúa một con thú đội lớp người hút máu nhân dân biết bao, bao nhiêu ngàn người ở bên Thủ Thiêm cùng bạn mà nói đó là pháp luật đó hả yeah. đó là pháp luật sao sao dân, dân, dân chúng tôi là cái pháp luật sao sao mấy ông, mấy ông trả lời tôi đi tôi không về chẳng được tôi tức tối hôm qua tôi nghe dân thủ thiên than là tối rét quá rồi lạnh lẽo quá rồi ta sắp đuổi, đuổi ra khỏi nhà rồi ngủ hồi đêm hôm không được trong, trong tới sáng, có một, có một tiếng, tiếng nói của tôi để, để khỏi, khỏi sự tức tối, tối bực tức nếu, ở Việt Nam mà tôi đã bay ra ở, ở Hà Nội rồi chứ tôi không có ngồi yên một chỗ ở thành phố đâu dạ. mà vì cái sự giống mà này con cái của nó không cho về giờ sợ tôi về chẳng rồi tôi chết đâu ờ, mà cho bị về nhưng mà, nhưng mà cái chuyện chết chết, chết là cái chuyện tầm thường đối thôi nếu chết tất cả những người liên quan trường hợp thủ thiêm được trời trả về y dự của cụ tôi sẵn sàng luôn tôi không ngại dạ dạ trả dạ, con cháu tôi luôn con cháu tôi là 12 đứa rồi bây giờ nó phải làm thang khốn khổ nó tết nhất này hả không tiền không bạc rồi không nhà không cửa rồi rồi bây giờ bây giờ người ta hết hết ra đường rồi đó nó không có tiền đóng trong nhà hết ra ra đường rồi đó mấy ông cảm thấy như thế nào mấy ông có nặng nổi trong chăn im miệng ẩm ra không sống gì dân phục vụ vụ cho dân dân là chủ dân là gốc dân có quyền kiểm soát những lãnh đạo nhưng mà ở Việt Nam bây giờ trái ngược hoàn toàn ở một cái đánh đập ở một cái đàn áp không có luật nhân quyền dân không có được làm chủ mà, chứ dân làm chủ giờ mà dân đâu ra đường đứng dân đâu có chịu lạnh lẽo với đối pháp như vậy Dạ. trái luật hết cái à, à, ông đặng ông quẩn khó khó thẳng thằng già ông nói bốn bốn ha bốn ha ba ba ha à. à. là giao, cho bên phường ờ, phường ờ, ờ, bình an là chỉ có mấy người là sai hoàn toàn một bốn tám ba cũng là không đúng dạ. mà bơm dân quanh trường thạnh bơm bơm thủ thiêm á là một trăm sáu mươi ha nó ngoài ranh đất 162 để giao cho đất ngoài răng yeah. Dạ. đất nền cho người ta vì mấy ông đã lấy sai mấy mấy mấy ông đời trước đã lấy sai mấy ông đương thời bây giờ phải gồm thu 162 trả lại cho dân quan chứng chừng chừng và thủ thiêm cho đúng theo pháp luật dạ. chứ không phải mấy ông nói mấy em muốn ra điều kiện gì là dân đồng ý dân dân bây giờ đã rõ ràng minh bạch rõ ràng đã có bản đồ một trăm năm ngàn dính liền một trăm tám mươi ngàn còn, cái sáu năm sáu, năm với một trên hai ngàn là sai một trăm phần trăm rồi yeah. Dạ. đó là những lùa đã làm cái cái cái bản đồ giả lập hồ sơ giả còn 160 ha chứ một trên năm ngàn đúng, đúng là, là cái hồ sơ gốc yeah. Dạ. mà thủ tướng mà lúc trước đã đã, đã nói muốn thu hồi đất người ta phải chưa đất cho người ta có mình nền tảng cư còn không không đất người ta ngoài ranh quy hoạch không có liếu liếu gì liếu liếu đô thì mới liếu tiền không có liếu liếu gì bên bên dự án mà mà thu hồi đất người ta yeah. trái một trăm phần trăm trái hoàn toàn thì bây giờ yêu cầu tổng bí thư nguyễn văn trọng tôi nghe, tôi ông nói buổi khô buổi tươi đưa vào lò nào chưa chưa thấy là một những tên tham nhũng hãy chia sẻ bây giờ đi bây giờ anh làm sao mà ông, ông chiếm để mấy tên thanh nhũng ở thành phố hồ chí minh từ lê thanh hải à, ha bách huỳnh cang nguyễn đua lê hoàng quân rồi nguyên một tập đoàn sau đó là ông đã biết rồi tôi chỉ thích dân á những tên thanh thanh nhũng chúa từ lê thanh hải ông làm đi ông làm gương mấy người đó đi tất cả những cái ba miền từ miền Nam miền Bắc hay là tất cả những cái dân qua là mấy, mấy cái vị đương thời không, không còn cái vụ mà thanh nữa nữa thằng mà thanh lộn cả vô trạm đốt cái mẹ nó đi tại sao thu hồi trả lại người dân đó, đó là một cách công khai minh bạch rõ ràng lấy lợi niềm tin của nhân dân mà, mà biết á niềm tin của nhân dân là bao nhiêu dân quan là một máu mà chín chục triệu người dân quan muốn ông làm phải rõ ràng ông là vua ông phải làm sao để an dân chịu nước giặc nội tâm không không chịu được làm sao, làm sao ở ở chiến trường mà chịu được giặc nội xâm là một, một thân, thân những sâu sâu mọt nước nó đục thép nuốt máu nhân dân tại sao năm anh nói đổ nợ đổ gì từ đâu đổ nợ từ mấy cái tay thanh khét khét tiếng ra yeah. Dạ. còn, còn những cái mà những con sâu mọt nước là ông đã biết rồi nội tâm anh chịu không được làm, làm sao lấy lại niềm tin của nhân dân yeah. Dạ. còn ở, còn chiến trường nữa chứ những anh em công an bảo vệ hình sự lúc nhất nguyên những người dân quan những người gặp khó khăn những cái gì phải bảo vệ người ta chứ không phải là những anh em công an bảo vệ để đàn áp nhân dân hay là để bắt bớ nhân dân một cách vô lý người dân, người dân chết chết cái cái bắt thảy vô đồn đánh tơi tả thương tất cả tại chừng nào, nào dân, hả mà một cái bằng chứng mà mà cách đây ba ba bốn ngày nè ừ, ờ, tôi nghe rồi tôi cũng quên rồi đem đem vô cái cái cái cái, cái là phường mà à, tâm tạo đó đánh đánh con người ta thương tích rõ ràng cái thằng kia nó nó kêu trả điện thoại nó lại chưa được sư nó lại quản hồn thảy con mà ra được cái đó là bà hả dạ. mất dạy là là kêu bằng muốn giết dân không không có được đâu dạ. bây giờ mấy anh đã học nói luật nhân quyền á là bây, là giờ, bây giờ mình quốc tế làm, làm giờ nó mấy anh đó làm đúng, làm đúng luật đi yeah. Dạ. đừng, có lạm dụng quyền, lực mà tôi, tôi cũng tố cáo những tên tham nhũng yêu cầu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm một cách công khai rõ ràng bây giờ hiện tại bây giờ ba mươi ba hộ dân bên Thủ thêm, phải lo đời sống ổn định để, từ, ngày nay ngày nay, ngày nay là ngày đưa báo rồi đó làm, làm cho rõ ràng một là kêu mấy anh kia phải phải làm một giấy rõ ràng là mua vé máy bay cho dân về còn mặt không thì phải lo lo đời sắp ăn tết người tay tại chỗ là chào của ông phó thủ tướng trương hòa bình tổng nhân tra lên phải để mà mà mà mà về cùng một lúc với người dân á, đó nào mấy anh đi vô tổng giải quyết cho dân trường hợp muốn lên thì mấy mấy bà mấy anh mới mới chị về đó không mấy mấy anh mấy bà ở tại ngoại rồi tôi cũng nhắn gửi với ông ông tổng bí thư nguyễn phú trọng dân dân tôi, tôi dân quan quan thần thủ thiên an anh niềm tin của ông dạ. hai nghìn không trăm mười chín con ông anh phải đổi mới tư duy cái cái gì cũng phải đổi mới chứ đừng có nói, mà cái cái cái cái, à, à, cái, cái cũ rít như hồi hồi hai hai nghìn nghìn mười bảy mười tám ngủ đất rồi nói, không làm, làm không không được làm dân chúng tôi, tôi hãy muốn, muốn nhìn, nhìn thực tế tên nào hay tham nhũng hãy chỉ chữ chính ta nha tôi, tôi muốn cái cái cái ngọn lửa của ông phải thiêu rụi rụi những tên tham nhũng đó dạ, dạ làm một công khai minh rõ ràng đất này đang trả toàn bộ cho dân dân tôi đầu năm 2019 đầu, đầu năm ờ, ờ, Tết dương ờ, âm lịch, âm lịch á, à, cũng, như là dương lịch tháng 2, tháng 3, 3 mấy ông đã giải giải dứt điểm đi hai mấy năm rồi còn còn tội gì nữa, mà lúc, mà lúc này, này là hả dân dân trường trường thỉnh thủ thiêm tôi là đã cạn kiệt rồi không còn cái gì để mà sống nữa não yếu quá trời chậm chậm nhà thì không có ở mà, mà quay, quay lại, lại cái, cái, cái cảnh, cảnh mà giữa rồi tôi, tôi còn, nói nói thiếu sót nha mỗi, mỗi một lần áp bức của liên quan thường tổng hiểu thêm lực lượng của công an nè hình sự nè một một ba ờ, xe cứu thương nè ờ, ờ, xe cứu quả nè dôi lông nước nè thu tạp cáp nhà của người ta nè tôi quên cái vụ rồi rồi rồi dòng nước giết giết sạch sạch là người ta văng, người ta bay, người ta té liền áp ác là gì vậy đó Sao dân dân dám, dám còn ở tại chỗ được Bây giờ, Bây giờ đã, đã, đã công khai minh bạch rõ ràng rồi Biết, biết dân người ta đã có bản đồ rồi Mày đăng thì trả lại chúng ta đi Cũng mong mong ông á phải làm, phải đúng, đúng một trách nhiệm của vị một lãnh đạo đứng đầu một cách, một cách công khai và rõ ràng dạ chị biết đó là em hỏi chị đó thì chị biết rằng là tham nhũng là quốc nạn không thưa chị hả chị có biết rằng tham nhũng là quốc nạn không quốc quốc nạn chị có đồng ý điều đó không đại nạn quốc nạn đó là người ta nói chữ quốc nạn đó là uh, giống như là tất cả những cán bộ của nhà nước đó gần như là đều tham nhũng hết đó. nó trở thành quốc nạn đó là vậy thì chỉ có người tham nhũng được đó là chỉ có cán bộ có quyền hành mới tham nhũng thôi chứ người dân đâu có tham nhũng được thành ra khi nói đến mà quốc nạn tham nhũng đó là người ta nói đến tất cả những cán bộ của nhà nước đều tham nhũng mà quốc nạn tham nhũng đó thì ờ, TV256 đã từng nghe cái ông nó gọi là chủ tịch quốc hội đó chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đó ông Nguyễn Sinh Hùng ông tuyên bố làm sao chị biết không ông nói rằng đó nếu mà uh, sa thải đó cách chức hết tất cả mấy cán bộ thì lấy ai mà làm việc lấy ai làm việc bầu không có kịp <laughs> còn ông Nguyễn Phú Trọng thì ông nói thẳng rằng là, là nếu mà việc tham nhũng á, thì giống như là ta đánh ta chị hiểu ta đánh ta là như thế nào không yeah. Dạ. ta đánh ta là ông tự tát vào mặt ổng là là ổng ổng cũng chứng minh rằng là tham nhũng là quốc nạn là có thể thôi có thể là ổng cũng là một người cũng bị cũng tham nhũng tay cũng cũng dính chạm thành ra ông nói là ta đánh ta <laughs> là vậy thì chị nghĩ rằng là có thể giải quyết được không khó đó <laughs> khó lắm tôi cũng nhắc nhở ông cái tư tưởng cũng chậm đất nước dạ. là của dân yeah. Dạ. cơ sở của dân ý kiến nguyện vọng của người dân tài sản người dân phải dạ. trả lại người dân để lấy, để lại mình của nhân dân thì đúng rồi nếu mà nếu mà có một người đó mà đủ can đảm đó mà giải quyết quyết liệt đó, thì có thể làm được theo tôi thấy á một, một người lãnh đạo, đạo dạ. một người cao cấp từ lớn lớn nhỏ dạ. khi đã mệt rồi, rồi những người dân đang đứng ở ngoài dạ. chờ mẹ ra để tay bắt, bắt mừng với người dân nhớ yeah. Dạ, và ông vẫn Rồi thì một lãnh đạo tốt một lãnh đạo hậu mẫu một lãnh đạo gần với người dân mà ông ông ông phải đi thăm dân tình khi mà một người lãnh đạo tốt đó người ta thấy người đồng bào à, biểu tình trước nhà mình người ta sẵn sàng người ta xuất xuất hiện để mà người ta nói chuyện với người đồng bào đó các ờ, các bà con cô bác đang bị oan cái gì để mà ừ, tôi có thể giải quyết được chứ chứ một người lãnh đạo mà đồng bào mình đang gọi là biểu tình ở ngay nhà mình thì mình chăn đêm <laughs> nệm ấm rồi mình ngủ ngon lành thành ra nó nó nó, nó, nó... chú biết, biết lúc, lúc, lúc, lúc, chỉ có cái kỳ này là tôi tôi đi ra vậy thôi dạ. dạ. ờ, yeah. 2000 mấy lần trước với 2017 là tôi dạ. ra ngoài ở 2 tháng 3 tháng Ồ chị cũng ở 2 3 tháng rồi hả 18 ở 2 tháng 3 tháng tháng rưỡi một năm đi ba lần mà mà thưa chị đó chị có gặp một người lãnh đạo màu nào mà trực tiếp nói chuyện với chị không tôi tôi kể cho chú nghe dạ để chị kể một các vị lãnh đạo từ ở trung ương là tôi chưa gặp một người nào hết chưa gặp người nào gặp người dân mấy ông chuẩn bị đi ra là hàng hàng hai bên thờ công an bảo vệ hình sự một một ba đứng ra bằng bằng phá lắm người dân làm sao người dân mà chặn người dân làm sao người dân mà mà mà mà gặp được lãnh đạo đó đừng nói chủ tịch nguyễn thành long là ở thành phố hồ chí minh mỗi một phòng những đặc công của thành phố Đà Lạt là hai bên hàng công an bảo vệ hình sự một ba nó đứng đứng ra nó nó nó nó dạt dân dân dân ra vậy nè không có dạ. dân dân dân gần ông nguyễn thành nhân vậy nữa dạ. nhưng mà tôi thấy có một vị lãnh đạo tôi chưa tiếp xúc Yeah. Dạ. nhưng mà lại hợp với ờ, ờ, ở ở ờ, ở, ở, ở mà thành phố Hồ Chí Minh ba lần lao động những công việc trưởng ban phòng tiếp công dân, dân. Yeah. Dạ. số một thì nhận ổng là một quan chức nhỏ thôi mỗi lần oh. họ ở ở quận hai xong xuôi rồi á nguyễn tấn phong ra thì hai bên đó là có người gian trận cho cho tỉnh ra tới xe tới xe dạ. hơi hơn bà nguyễn nguyễn tấn phong cũng vậy hai bên kêu bằng giặc dân ra hết để biết để lần làm xe hơi à quý tính nhanh nhanh vậy luôn không có coi như là không có một người không có một người lãnh đạo nào mà xuống mà gặp dân mà bắt tay với dân mà để đó. mà hỏi chỉ có không được là là là nhưng mà không, không quen biết gì với ổng hết Ủa, Nguyễn Hồng Điệp Hết bà già tới ông cả già trẻ bé lớn lại ờ, ờ, bắt tay ổng Rồi gọi gắm ổng Nhưng mà rất tiếc chức vụ quá nhỏ Chức vụ nhỏ hả? Ông là trưởng ban Trưởng ban Ông tiếp công dân ở trung ương rồi Ồ Chức vụ nhỏ thì <laughs> lại là tiếp dân còn mà chức ờ. vụ lớn thì kinh dân ông vô ở thành phố Hồ Chí Minh làm mỗi một lần làm mà chồng giải quyết vụ gì thì ông chỉ có ý kiến thôi rồi ông dạng trình lên ở ở, ở tướng hay là thanh tra chính phủ yeah. Dạ. ổng ổng cũng là bên thanh tra nhưng mà chỉ cũng quá nhỏ nhưng mà tôi thấy ổng ổng dân tin tưởng ổng nhiều lắm nhưng mà ổng không có quyền giải quyết được đó theo tôi thấy là vậy đó dạ. dân dân tôi cần những lãnh đạo gần gũi nhân dân yeah để cho những người dân tin tưởng và gửi gắm một cái niềm tin nơi căn lãnh đạo đó nhưng mà chức vụ ông nhỏ ông không giải quyết được đâu ông đâu có quyền đâu chị chị có thấy ông là quyền tổng bí thư nguyễn phú trọng ông nguyễn phú trọng đưa vô chỉ đạo vô phó thủ tướng chứ chương mà bình phải giải quyết tất cả toàn bộ dân quân hai và thủ thiêm ở trường thành và thủ thiêm cuối đầu tháng 12 tới cuối tháng 12 Hãy dứt điểm mắt đi. đi Mới lấy lợi niềm tin của nhân dân của, của chúng tôi, Còn mấy gì nói Nói, nói mà không đi đôi việc làm Không thực hành Chị thấy tổng thống Giàu đạo nào Chị chị Yến à, Chị không biết chị có coi à, à, hình mà tổng thống Obama đi ăn bún chả không? Có. Hoặc là ổng đi đến mấy cái nước giống à, ổng đi mấy cái tiệm giống như là McDonald à, hoặc là ổng đi ăn đó ổng đi ăn ổng tiếp xúc những người dân bình thường vậy đó dạ. ổng dạ. đâu có dạ ổng đâu cần phải là tiền tiền hô hậu ủng gì đâu tại sao một cái dẫn chứng là ông, ông à, à, tổng thống à, mà dạ đúng rồi mình dạ. đi xuống hiện trường với người dân dạ đúng rồi hiện dạ. càng ngày tham nhũng càng bớt nhưng mà tôi dạ. thấy càng ngày tham nhũng càng tiến bộ <laughs> càng tiến bộ vậy là chết dân rồi tại vì tại vì đất nước mình cần có một người lãnh đạo biết thương dân thấy dân khổ mình đến hiện trường để mình giúp dân mình hỏi ý kiến của người dân phải như thế nào mình mình tại sao người dân phải đi biểu tình như vậy tại sao mình mình đủ can mình không dám đủ can đảm để mình gặp người dân để mình biết mình hỏi thăm người dân thì mình mới giải quyết được vấn đề chứ mình không thấy nỗi khổ của người dân làm sao mình giải quyết vấn đề không thấy người dân khổ mà mà ba mươi mấy ngày nói là chị hồi nãy trên một trên một một tháng rưỡi mà biểu tình ở Hà Nội biết là dân khổ đến mức nào mà gõ cửa ngay nhà mình nữa mà tại sao mình không đi tiếp người dân để mình hỏi thăm rồi mình mới biết là cái vấn nạn của người dân người dân cần cái gì người dân bị oan ức cái gì và mình coi những cái hồ sơ để mình giải quyết cho người dân chứ không thể để cái đất nước trong cái tình trạng giống như là vô luật pháp như vậy đó chị đồng ý với em như vậy không thưa chị chị đòi chúng ta cần đòi hỏi những người lãnh đạo phải gặp dân chứ không phải thấy người dân biểu tình rồi lại là là là là không ờ, tiếp xúc với người dân đó là điều sai trái mà biểu tình đó đó là cái quyền được hiến pháp quy định ở cái điều 25 người dân được quyền biểu tình thì người dân không có gì làm bậy hết á người dân khi mà bị oan ức thì họ có quyền biểu tình và cả thế giới người ta chấp nhận điều đó và nó nằm trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà Liên Hiệp Quốc là mấy trăm quốc gia người ta đồng ý cái đó là cái quyền phổ quát của người dân bất cứ quốc gia nào cũng vậy phải người dân phải có quyền như vậy mà các anh người dân biểu tình các anh đánh đập các anh bỏ tù vì các anh chống lại cả Liên Hiệp Quốc đó bởi vì đó Việt Nam đó nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này bị đưa ra trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc và hàng trăm quốc gia khuyến cáo khuyến cáo trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc về vấn đề mà vi phạm nhân quyền. Đó, TV256 cũng báo cho ông, Nguyễn Phú Trọng để mà hiểu biết về cái vấn đề này. Dạ, tôi, dạ, cũng, nói, nói á, nếu, nếu Nguyễn Phú Trọng, trọng ông muốn một cái đất nước mình bình yên ông phải sửa đổi từ trung ương cho đến địa phương yeah. một cách nghiêm minh rõ ràng trong sạch, lãnh đạo trong sạch, cấp lớn trong sạch cấp nhỏ trong sạch đúng rồi cấp lớn ừ, thượng nó gọi là thượng mà bất chính á, thì hạ tất loạn thượng mà mà không có trong sạch không có minh bạch ở dưới nó loạn rồi thường ở trên mà ăn cướp thì ở dưới nó cũng ăn cướp theo nó là vậy đó bây giờ là cái chuyện là chồng thành thủ thiêm của dân tôi là rõ ra rồi đất ngoài danh, đất dân cư thì phải trả toàn bộ lại cho dân tôi chứ không có cái gì mà để ờ, ấm ấm hờ là chờ đợi khối thần thanh tra gì hết dòm vô cái bản đồ một năm hai ngàn ba phường năm khu phố và trường thịnh ngoài ra trả toàn bộ là cư dân dạ. Dạ. cái đó là một còn trước mắt cứu lửa gần tôi cũng nhờ ông tổng mới tôi cũng chậm á ông bước ra đường, đường lúc năm giờ ông thấy mấy ông đáp chính quan ở ở ở điện ông ra hỏi qua cái gì chuyện gì ông hãy đi sâu đi sát sát người dân và gần gũi người dân để lấy lợi tình của nhân dân chứ đồng đừng kiểu xa lắm xa lắm dân rồi dân mất mát như thế nào dân lạnh lẽo lẩu than nói thế nào vua lúc trước còn phải di hành đi vô cái chợ đó coi người nào ta điêu ngoan thế nào người nào trung tính thế nào để giữ gìn đất nước nước trên phải nóng ở dưới phải nóng trên đông nóng dưới lạnh như thành phố hồ chí minh lạnh nhất không có cái gì là nóng nóng ngoài này trong lúc lò nó nóng ở thành phố hồ chí minh lạnh nhắc là có gì trên không có cái gì người dân phải tin tưởng vào ai đây mà đi ra tới tận trung ương đến trước cửa nhà ông rồi ông còn cái gì nữa còn cái gì mà hứa hẹn nữa còn cái gì trả lời cho tôi đây dạ Lê Thanh Hải tất thành ca Nguyễn Đua Lê Quận Quân Đồ mấy ông lên tội đồ mấy ông đặt chữ đó mấy ông xử lý ở đây xử lý nghiêm minh bạch rõ ràng và đồng thời giải, giải quyết 33 hộ ở, ở, ở, Hà Nội á đang tiêu cửa mọi ngày giải quyết ngay bữa nay ngày 23 ba rồi bà con dân quan của ông Thủ Thiêm nói là ngày nay là ông không giải quyết mấy ông cầu ơn ông Ngọc Hoàng thượng đế cầu ơn mấy hai ông táo mà táo lỗ Ngọc Hoàng tốt tốt tính Ngọc Hoàng thượng đế luôn giờ mấy ông không thử mà tốt tốt tính Ngọc Hoàng thượng đế luôn của mấy ông chạy đại nào tại vì đầu đội trời chân đạp đất trời kêu sao thì phải xử như vậy rồi mấy ông không xử để cho trời xử đó tại vì ngày nay á ngày hôm nay mấy ông làm làm việc thiện là mấy ông sẽ được một cái phúc đức yeah. ngày hôm nay thay kệ mấy ông sẽ gặp một cái quả báo đúng quả bóng tức thời chứ không chứ có lâu đâu yeah. quả bóng tức thời mấy ông chồng mít mấy ông mít mấy ông chồng cậu mấy ông chồng đậu mấy ông đậu ác mấy ông sẽ đặt cái quả bóng yeah dạ. tôi nói xin lỗi tôi mà này tôi không yên thanh tôi tức tối những cái sự khó khăn những cái sự lầm than của bọn dân tôi đã suốt 20 năm trời rồi còn gì nữa phải thấy yêu cầu ông đầu tháng hai chỉ đạo của thống tướng của mình và tổng gia lên thái xử lý làm sao con bộ quận hai đất này đang trả lại cho dân tôi trường thịnh và đủ tiên chị nói là đầu tháng 2 đầu tháng 2 dứt điểm đi đầu tháng 2 đầu tháng 2 chúng tôi nghe dạ đầu tháng 2 đúng rồi ờ, ờ, cuối, cuối tháng 2 là dứt điểm một tháng dư dư sức giải quyết hiện hiện hiện giờ đó ờ, chị Yến um, chúng ta đã nói chuyện tổng cộng là 49 phút rồi đó thành ra theo uh, TV nghĩ là mình phải làm dưới một tiếng đồng hồ như nhiều quá thì thành ra chị chị chị còn chắc 5 ờ, phút nữa đi dạ, 5 dạ, phút dạ. nữa chị nói cho đã đi nhớ cái gì nói đó đi nha <laughs> rồi dạ, dạ dạ dạ à, tôi cũng, tôi ờ, cũng uh, nhắn, nhắn gửi với ông, phó phó thủ tướng trương bình tổng thống thanh tra lên lên thái cái giấy, cái giấy mà, mà cái văn bản mà bảy bảy ba ba ở trung ương gửi về công ty nhân vật của chúng tôi đó mà thành phố không thi hành yeah. bây giờ, bây giờ ờ, nhờ, nhờ anh phó thủ tướng Trương Hòa Bình, và tổng thống Gia Lê Thái, Thái hãy lật cái bảy bảy hai ba của chủ ương phó thủ tướng Trương Hòa Bình điều đó, đó. Yeah. ông sẽ xem xét giải quyết những dứt điểm những công việc những thành tựu tụi nhưng công việc những thành tựu chúng tôi trong lòng làm bài của các vị bây giờ dân tôi khổ lắm rồi đói lắm rồi tết tới nơi rồi con con cháu đi làm than khổ sở yeah. Dạ. không biết, không biết là, là, là, là tết này nó ở dưới gầm đầu cầu nào, nữa yeah. Dạ. bao bao nhiêu như vậy đó mà luôn mà bà con tôi cũng vậy, vậy chờ hai mấy năm mười sáu rồi bên chương thịnh mười sáu rồi bên bữa thiên là hai mươi hai năm rồi còn cái gì nữa mà thiếu nữa bây giờ đất của tôi đó tại sao bây giờ yêu cầu phó thủ tướng Trương Hòa Bình và Tổng Giao Linh Hải phải làm rõ vấn đề ba thu hồi 7 trăm mét của bên công ty trường thịnh thu hồi toàn bộ công ty trường thịnh trả lại cho những người dân đất ngoài ranh đất dân cư chứ nó hợp tình hợp lý và dạ, đúng dạ, pháp lực chứ mấy anh cứ để công ty trường thịnh nó nhỏ ở ngoài dòng pháp lực cũng được mà trái pháp luật trăm phần trăm rồi mà tôi muốn biết mà ông tránh tham gia vào vào ông thành ông ông nào đã ký bán công ty trùng hạnh cho một khác mà trong khi tôi đã mua 16 năm nay 2016 ông nào đã ký là ông ông bắt gan bằng chơi luôn mới dám dám giấy đó ký cái công ty nó bán cho dân ừ. tôi đã kêu vào 16 năm nay còn cái gì nữa có đó phải phải Nguyễn Thành Phong chánh đánh gia quyền trái pháp luật trăm phần trăm không dạ Nguyễn Quốc Hưng tưởng là dân tôi ngu Nguyễn Thành Phong chủ tịch phường Bình An bao che cho sự tham nhũng bao che cho lợi nhóm mỗi lần dân quan của tôi lại lại là đem công an lực lượng lợi đam áp dân tôi cái đó quá xưa rồi giờ dân dân dân tôi mất quá nhiều mất mất nhà mất đất mất mất công an việc làm mất tài sản quá dân dân không còn còn dân dân chỉ còn còn cái sinh mạng mà mà mà mà đang nói nói đang lang thang thôi chuyến này mà tôi về rồi đó là nếu mà nếu mà ông phó thủ tướng mà không giải quyết không thu hồi đủ vụ không thành tôi tôi về trên trên phòng đất của cất nhà tại tại chỗ các vị muốn làm gì bắn giết ai đó mà nói xin lỗi, lỗi chứ giết tôi không phải là chuyện dễ đâu giết tôi là cả quốc tế một năm tiếp đó dạ bây giờ á nói dài nói dài nói hoài cũng vậy thì tôi nói nhiều là mấy em đã hiểu rồi dạ. Yeah. Bây giờ cứu lửa gần nhất, nhất là ba hộ ba người đang ở Hà Nội đang đói rét bàng đang không có nhà ở chủ nhà chủ nhà tử rồi hết tiền rồi hết lương thật rồi hai là con con chưa mà bà tổng thanh tra lên cái lợi lợi hợp người dân làm một cái giấy cho rõ ràng đầu tháng hai hoặc giữa tháng hai vô giải quyết dân quan quận hai hai hợp và mua vé cho bà con con này về bên bên bên bên đô thị mới mới thêm đó tôi nhắn gửi gửi gì đó rồi chị xong rồi phải không bây giờ thì à, cá nhân em <laughs> dạ cá nhân em nói, nói thiệt đó em cũng là một cái dân oan chứ không phải là không oan đâu mình à, yêu thương đất nước mình mà tại sao mình rời bỏ cái quốc gia của mình là nó có cái nỗi oan ức mình mới rời khỏi phải không là, là em thì đi uh, vượt biên vượt biển từ năm 1977 là nhưng mà nó là cái oan ức đó là cái oan ức em cũng là dân oan vậy đất nước mình mình thương không hết mà tại sao mình bỏ ra đi vậy đó là oan ức đó chứ phải không thưa chị chị có đồng ý dạ, em em cũng oan ức không thì đó em có oan ức thì ngày hôm nay đó em chỉ uh, xin một điều thôi xin một điều nhỏ thôi chứ không có lớn đâu đúng không và em muốn nói rằng là yêu yêu nước đó là yêu tổ quốc Việt Nam chỉ có điều đơn giản đấy chứ không phải yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa yêu xã hội chủ nghĩa là phản quốc đó đối với em là như vậy hoặc là khi mà em thấy ở trong ờ, những cái ờ, văn phòng mà phường, xã, ấp, quận, huyện, tỉnh rồi đó. Trước hết em vô đó là em thấy có cái câu là Đảng Cộng sản Quang Vinh muôn năm. Em muốn phải có sự thay đổi. Nếu mà mình nói Đảng Cộng sản Quang Vinh muôn năm theo em nghĩ đó là phản quốc luôn. Thành ra em chỉ nhắn nhắn ông chồng đó ông nên thay đổi điều đó phải đặt tổ quốc Việt Nam quang vinh muôn năm hoặc là tổ quốc trên hết chứ nếu mà đảng cộng sản quang vinh muôn năm đó, chứng tỏ là phản quốc đó. đảng không có thể nào đứng trên tổ quốc được đảng nó chỉ có nhóm người gọi là 5 triệu dân 5 triệu đảng viên 4 triệu đảng viên nó không phải nó không phải là dân tộc nó không phải là tổ quốc thành ra đó khi mà mình nói đảng quang vinh vuông năm chứng tỏ là mình phản bội tổ quốc mình phải nói để một cái câu không cần để nữa, người ta cũng đủ hiểu tổ quốc là trên hết chứ không phải là đảng quang vinh muôn năm mình phải nói tổ quốc quang vinh muôn năm thì là đúng không em thì em chỉ ước mơ đất nước ta thay đổi điều đó thôi là khi mà mỗi cá nhân con người đó đặt tổ quốc mình trên hết thì tự động mọi việc sẽ được giải quyết tốt đẹp tại vì ai cũng đặt tổ quốc mình trên hết thì một cái ông vua ở đó một ông chủ tịch nước hoặc à, ông tổng bí thư đó ông đặt tổ quốc mình trên hết thì là ông biết thương dân và ông biết lo cho dân đó là điều đương nhiên và ông sẽ thăm dân còn ông đặt cái tổ quốc của ông không biết tổ quốc của ông là cái gì nữa hoặc là đảng trên hết đó là một cái sự sai lầm rất là lớn mà TV256 cần có cái sự thay đổi thay đổi như đó thôi lột tất cả những cái băng rôn ở ở trong mà huyện uh, uh, thành phố rồi đó lột tất cả cái băng rôn xuống đảng Quảng, cộng sản quang vinh buông năm lột hết thì mọi việc sẽ giải quyết <laughs> đơn giản thôi tiếp lý không cần phải đòi hỏi mà phải lật đổ một cái chính quyền phải không mà các ông đủ can đảm đi đặt tổ quốc này trên hết thì mọi việc sẽ thay đổi TV đâu đâu có quyền hạnh gì TV cũng giống như là là chị ờ, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nói vậy đó TV đâu có quyền hành gì mà đâu có quân đội đâu có súng ống gì đó mà lật đổ các ông được Đúng không nhưng mà các ông cũng nên nhìn cái bài học của Venezuela hiện tại hàng triệu người xuống đường tuy là cái chế độ độc tài đó nó nắm quyền hành nó nắm quân đội nó nắm công an cảnh sát trong tay nhưng mà cái ý chí của người dân ý chí người dân bởi vì cái ông mà mà mà mà ông tổng thống lâm thời đó ông trong cái đảng gọi là ý dân đó <laughs> ý dân đó thì TV256 nghĩ rằng là cái chế độ của của cái ông mà Medura đó Maduro đó sẽ bị sụp đổ trong thời gian rất là gần thì hãy nhìn xem chúng ta thế giới sẽ nhìn xem cái trường hợp về Venezuela rồi TV ờ, chỉ đó là lời sau cùng cho TV chị có muốn nói thêm điều gì nữa không bây giờ là 59 phút rồi đó tôi à, à, xin à, tố cáo những người có chức, có quyền yeah. Dạ. lạm dụng quyền, quyền lại quyền lực, quyền lực. Yeah. Dạ. để làm khổ nhân dân rồi và dạ, tôi, và tôi muốn á, ông tổng bí thương Nguyễn Phú Trọng, ông phải ông đi, đi sâu, sâu đi sát những, những, những người dân quan yeah. ông phải ông phải hành về thành phố Hồ Chí Minh ông thấy bên Thủ Thiên của chúng, của chúng tôi khổ như thế nào, nào suốt hai mấy năm, năm. Dạ, trưởng thành rồi, rồi ông, ông, ông ghé xa cái vườn rau rau lục hưng ông thăm thăm dò coi ông ông ông ông ờ, phải đi sâu đi sâu sát người dân người dân đó mới gọi lại là một lãnh đạo tốt yeah. Dạ. Ừ. đi thăm thăm dân tình mình coi khốn khổ như thế nào là một đời sống họ ra sao ai có cùng đâu mà từ ở ở thành phố Hồ Chí Minh mà già đã đau đơn bị bỏ tiền ra bỏ khỏi đi ra lặn lội trời mưa trời gió đến lạnh rét nước như vậy ai cùng đâu dạ tôi đâu có khùng tại sao tôi định tư hôm rồi tôi đi về về hoài ra đường đường đường đường ra hoài hoài tôi đâu cùng đâu dạ tôi rất tôi rất bình tĩnh rất sáng sáng suốt dạ tôi có một cái tâm dạ để tôi nói, nói những, cái sự thực thật những cái gì quan ức quốc khúc khúc mà đã mà là đè nén suốt 16 năm trời tấm lòng, của tôi dạ yeah. không phải, gì, chỉ chỉ riêng cả gia, gia đình tôi tất cả những người liên quan luôn dạ mong mong tổng với tôi Nguyễn Phú chậm dạ. nếu ông một, một là lãnh đạo muốn tồn tại lâu dài vĩnh viễn mấy năm tôi không cần biết nhưng mà, nhưng thời, mà gian thời gian không hết nhiệm kỳ ông phải là toàn bộ những người dân quan dạ trường thẩm về thủ tiên chúng tôi người ta nói, người ta nói rằng, rằng á người, người chết, không thì không chết giờ. để già người ta, ta chết để tiếng để tiếng dạ cọp dân chết dân muốn muốn ông phải để phải để đời. đời chứ đừng nói như là là là, là, là, là, là, là, là, là, là, lấy một bớt tiền tài sản của của của dân dân dân của thiên chạy trốn trốn đó là không dạ. được đó quý anh chị em quý quý mấy ông mà ông phải làm sao một cái gương dạ. để ông tự soi tự sửa bản thân ông mà ông phải thức thức lại ông làm những chuyện gì mà người đời không hiểu đó <laughs> quý anh chị em nghe rõ không quý ờ, mấy ờ, cán bộ cộng sản nghe rõ không cọp ờ, thì chết để da nhưng mà người ta đó là chết để cái tiếng để cái tiếng thơm cho muôn đời ha không Nguyễn Phú Trọng đi vào ừ. đi vào lịch sử là à, đúng rồi nhớ đúng rồi thành ra đó ông Nguyễn Phú Trọng đó đây là cái trách nhiệm của ông ông phải làm cái sự thay đổi trên đất nước để người dân người ta thương và và ông sẽ trở thành một người mà anh hùng của của của lịch sử Việt Nam là đã thay đổi được một cái chế độ tàn còn ờ, ác như vậy. Dạ. Năm cũng vậy, hai yeah. năm vậy. Dầu ông vẫn còn phải một năm, hai năm, hai ba năm không biết. Nhưng, Nhưng mà phải cái tiếng cái ông phải về ghi vào sách sự đúng rồi phải muốn đời muốn thở chứ không phải như bồng bồng chị mới tắm chưa đi ra rồi ta nguyện rủa người ta nguyện rủa không được rồi đó đó là chết chết lúc áo phải lắp lại bỏ đó lại ra chứ không phải được đem cái lúc đi còn những cái tài sản là cái cái phù kiếm mai á, tiền mai ở chỗ này mày chứ những dạ. thằng tham nhũng đó nó cướp đất của dân tiền của là bao nhiêu bây giờ đem tiền của đúng mãn là thấy hay không còn dạ. một khi chết nước áo phải đó lại để lại thời gian không đem theo được dạ. thì tiền của cũng vậy thôi xuống dưới còn mình là mình là tội đồ đồ thì mình sống mình phải làm sao đủ đức đủ tài an dân trị nước để lấy lợi niềm tin của nhân dân bao nhiêu người dân khốn khổ lầm than gì một cái sự tồn tại của thế gian này bây giờ vẫn vẫn đó quá trời dân khổ nó tết quá trời dân khổ dân làm than nó ông phải làm dạ. sao tiền bạc là cái, cái vật vô chi không có tồn tại vĩnh viễn chỉ có con người mới là mới tồn tại thôi mới vĩnh viễn thôi mới mới mới đi vào sách sử thôi bởi vì người ta nói là dân ờ, vi quý là vậy tôi cũng mà nhắn ờ, ờ, tôi nói chuyện thì tôi nói chung là tôi hơi bức xúc thì tôi cũng hơi lớn tiếng tại yeah. tôi mà này không không nói nói cái tâm tư ý nguyện của tôi thì bức xúc tôi phải lớn tiếng vậy thì mong các vị lãnh đạo cảm ơn á lắng nghe những cái tiếng nói của tôi dạ yeah và dạ, dạ, phải thực hành, hành những điều mong muốn, muốn, muốn của tôi một điều mong muốn của tôi thì tất cả con quan cũng đều y chang như vậy yeah. Dạ. ai cũng mong muốn, muốn. tài sản của họ phải trả lại cho họ để cho đời sống dân vào ổn định mà cho gia đình con cháu có một mái nhà ở tại Việt Nam tôi không về nữa còn mấy ông cứ à, à, ở ơi giàu hoài <laughs> tôi không biết tôi không biết à Ý giờ, con, con hồi nãy nó không về đó, đó. Nhưng mà dạ. mấy ông ơi, chồng giàu nó hẹn lần hẹn lửa hoài, hoài cũng biết à. à Rồi, rồi, rồi cái miệng tôi đó hả à, à, Nó muốn mở giờ mà nó mở, mai mai là được đó Dạ mà khi tôi về, về rồi, đó thì <laughs> mấy ông mấy ông ơi đinh tay nhức óc đó chịu không hỏi tôi đâu dạ dạ con ờ, người không không ai dám bớ tôi bảo bảo bảo như vậy tôi nói đúng được dạ đúng trách nhiệm của một người công dân, dân. có đầu có đầu óc có lương chi dạ có đạo có đạo đức chứ không phải nói nói tầm bậy không bao giờ từ rồi chín mươi lăm cái clip rồi tôi không bao giờ nói bậy một câu nói nào dạ tới hả chú không chưa à, ờ, nên tại vì máy nó báo chút xíu thôi mà bây giờ là một giờ không sáu rồi đó ờ, à, à, tv à. Ờ, yêu cầu, yêu cầu phó thủ tướng chung và bà tổng cái tôi gửi gửi lắm cái ờ, ờ, văn bản ba mà Nguyễn Thành Phong không thi hành thì anh hãy giải quyết cho tôi gửi cái đó đó anh làm một cách triệt để về vụ dân quan trường thịnh À, à, cho, cho con cháu tôi và bà con, con ờ, trong 22 hộ gia đình tôi có được mấy nhà nhà, thu hồi đất công ty Trần Thạnh đã trả luôn lại cho nhân dân chúng tôi tôi tại vì đất của tôi ngoài ranh đất dân tôi hiện hữu phường Bình An khu phố ba, cùng một phường với bậu xe phường Bình An nguyên một phường ngoài ranh hết rồi một hai ba ngoài ranh hết rồi TV256 và chị Trương Thị Yến ờ, xin ờ, mến chào ờ, quý anh chị em quý dạ, dạ. cô cũng, tôi cũng dạ. nói lời uh, kính, chào, chào tất cả đồng hương, và dạ, tất dạ, cả những người dân, quan trường thịnh thủ thiêm và đồng tân và ba miền dạ. dạ. ngày hôm nay là ngày 23 Tết để đưa báo rồi thì mấy ông hãy làm như thế nào để cho, cho người dân qua quan bên, thủ thiêm chúng tôi được tôi đi dài hoặc là tết tại chỗ còn còn thông là mấy mấy bà ngoại mấy bà cầu nguyện nguyện gửi lắm hai ông táo một bà táo đó đưa lên <laughs> ông hoàng đó xử lý xử lý dạ tất cả À à, à, à, ở Trung Ương và địa phương và tất dạ, cả bà con à, dân dân hoàng đồng hương dạ TV256 dạ. cũng ờ, cảm ơn ờ, thì đó 24 tay rồi bây giờ là 24 tay tháng chạp đó bữa nay 24 tay tháng chạp là 23 ừ. Tết ờ, đưa ông Táo rồi đó rồi dạ, à, tất dạ. cả dạ, à, mấy ông ở trung ương phải dòm ngó những những người dân quan qua thủ thiêm ba ba người ở cốt khổ ngoài đường đó ờ, mỗi ngày à, năm giờ có bạch nguyễn phú trọng đó ông phải làm sao để cho bà con tôi có có cái ăn mỗi ngày có tiền đồng tổng hồng hoặc là giải quyết cho dân quan thủ thiêm đi về khi về lại có tiền máy bay cho người ta về Hiện tại hôm nay đó là 29 tây tháng 1 vào lúc 2 giờ sáng giờ Việt Nam 2019 đó. Rồi, nhằm 24 tây tháng chạp, ừ, bữa nay là 29 tây đó. 29 ờ, ờ. tây mà 2 giờ sáng giờ Việt Nam. Dạ. dạ. Thì đó, uh, chúng tôi xin chấm dứt tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe dạ yeah. Dạ. tổng chào tổng chào dạ tổng tôi cũng uh, nhắn gửi tất cả các đài uh, ờ, bên ờ, đài bo đài yeah. uh, thế giới tự do và đài á châu dạ, dạ. tất cả những đài bên này và yeah. xe và là là xe trực tiếp này cho yeah. tất cả những thế giới cộng đồng biết dạ là dân dạ. quan phủ thiêm đang khốn khổ ở hà nội đang khốn khổ ra hà nội ba ba người nghe cho dân quan phủ thiêm thì mấy ông mắc cỡ với thế giới cộng đồng đó nghe dạ dạ cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe dạ dạ dạ dạ